Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào ví dụ bài giảng đầu tiên, đó là ví dụ số 1. Chúng ta cùng đọc đề nhé. Gọi F1, F2 là độ lớn của hai lực thành phần. F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là đúng. Chúng ta nhìn bốn đáp án. Trong mọi trường hợp, F luôn luôn lớn hơn cả F1 và F2. B. F không bao giờ nhỏ hơn cả F1 và F2. D. Trong mọi trường hợp F thỏa mãn, F nằm trong đoạn từ trị đối F1 trừ F2 đến F1 cộng F2 và F thì không bao giờ bằng F1 hoặc F2. Nếu như bạn xem video về lý thuyết rồi thì thầy tin câu này bạn làm trong vòng một nốt nhạc. Các em nhớ thầy, đó là gì? Là F thì luôn luôn nằm trong đoạn từ F min cho đến F max. Ở đây nhớ thầy, F min chính bằng trị đối F1 trừ F2 và F mắc thì bằng F1 cộng F2. Trong phần lý thuyết thì đã trình bày rồi, khi hai cái lực thành phần F1 F2 cùng phương cùng chiều thì F đó là lớn nhất và bằng F1 cộng F2 và nếu cùng phương ngược chiều thì là nhỏ nhỏ nhất bằng trị đối F1 trừ trừ F2. Được chưa các em? Đó, như vậy thì rõ ràng nó hỏi đáp án đúng thì đây ta được đáp án đây là đáp án C. Quá dễ đúng không các em? Đó, cho nên bạn nào mà đặt câu hỏi tại sao thầy làm đáp án này nhanh như vậy thì phải xem lại ngay video về lý lý thuyết. Được chưa các em?